thành thơ từ thiên đình bài số một trăm linh năm nhân quả cuộc đời

lòng người như chiếc lá rơi cuốn vào gió xoáy thì đời tiêu tan lòng tham ngự ở trần gian như là gió xoáy thử người chân tu tham tình dễ bị si mê tham danh thì bị thị phi xéo dày tham tiền mất trí hết khôn trở nên hung ác vô tâm bạo tàn sẵn sàng đạp đổ sân hàm sẵn sàng đạp đổ thánh tao làm người thế gian lắm chuyện nực cười biến đen thành trắng biến người thành ma chữ tham ngự trị đó mà làm cho khổ hạnh làm điều oán khiến cướp đi người chắn thanh liêm làm cho đất nước kỳ cương mất dần đó là nghiệp chướng dương trần vô thần chủ nghĩa nên nông nỗi này con ơi kiếp sống hiện bày nhân nào quả nấy không sai một hào nợ tiền phải trả bằng tiền nợ tình phải trả bằng tình đánh ghen ai đà tạo ác tạo oan thì nghiệp kia đến nặng lên gấp mười con ơi nếu cướp của người nụ cười mắn áo hay đồng tiền rơi tưởng rằng được hưởng phước tươi chỉ trong chốc lát khổ đau tới liền đó là nhân quả con ơi sống không thiện đức thì đời đi tông gây ác ắt đà gặp ác làm sao thoát được lưỡi răng của trời con ơi sống ở trên đời càng cao chức vụ càng thời thánh tao đó là trực phận người cao thánh liêm chính trực trời trao phong thần giúp dân giúp nước giúp đời là người cao quý muốn dân được nhờ léo cao lợi dụng quyền cao thì khi hết phước đọa ngay ngục tù con ơi nhân quả tức thì không ai thoát được tội mình đâu con cho nên sống phải sạch son tâm luôn trong sạch làm điều sạch trong đừng vì lợi ích còn con mà đem thân xác cho ma quỷ xài Con ơi lời nhắn con dài Chỉ mong con nhớ bao điều đó thôi Thương thân thì nhớ nghe lời Thương người thì nhớ truyền lời Phật tiên Pháp giảng tận ở trên thiên Truyền cho dân chúng biệt đường lo tu Kiếp đời chỉ một lần tu Là được ân phước Suốt đời nghe con